thì chúng ta ăn được cái chạm không và ngày hôm qua thì nó về con 65 anh em này đúng ngày cuối cùng thì nó về con à, đề 65 này trong bộ đề 01 anh em nhé cái chạm không của chúng ta hôm trước thì à, nó về ngày thứ sáu còn cái bộ đề này thì nó về ngày cuối cùng đúng ngày mùng 2 tháng 5 luôn thì nó về thẳng con 65 này thì không biết là có anh em nào mà đánh à, cái dàn 8 số này không thì anh em ăn được con đề 65 thì để lại cho kênh một lượt like một lượt bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé thì hôm trước thì uh, mọi người ăn được cái cái chạm không này thì cũng rất chi là vui rồi nhưng mà hôm sau nó trả lại con 65 này thì mình nghĩ là rất ít người đánh lại cái bộ đề 01 à, ờ, dù sao thì nó ra rồi thì chúng ta rất chi là vui mừng phải không ạ hai cái ngày uh, đầu tháng 5 này của chúng ta thì cũng chiến thắng cả trên kênh và trên Zalo anh em nhé Zalo của chúng ta thì hai hôm chúng ta đều ăn được uh, còn uh, à, lô thôi đề thì còn 65 ngày hôm qua thì hơi tiếc thì hiện tại trên kênh của chúng ta thì đang có một cái đầu nữa là cái đầu 4 này và dàn đề của chúng ta còn có bốn số và cặp lô khung 3883 chơi trong buổi chiều ngày hôm nay thế anh em nào mà đang nuôi thì chúng ta để ý cái đầu 4 và cái cặp lô khung này chúng ta chơi anh em nhé mọi người để ý cho anh em mình là trong buổi chiều ngày hôm nay là cái con đề 46 này anh em nào mà đánh đề ít số thì để ý cho mình cái đầu 4 và đặc biệt là con 46 này anh em nhé thì cái đầu 4 này của chúng ta thì nuôi à, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 thì ngày hôm nay mới là ngày mùng 3 thôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình và cặp lô khung này thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì mình tiếp tục lên chia sẻ cho anh em về một cái chạm kết hợp với lại bộ đề để chúng ta nuôi anh em nhé trên kênh của chúng ta thì à, chiến thắng được uh, đề 65 trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm qua thì chúng ta cũng ăn được cả lô hôm trước thì chúng ta ăn được bạch thủ lô con uh, à, 12 thì ngày hôm qua thì chúng ta ăn được con 43 à, thôi về phần đề của chúng ta thì khá là tiếc anh em ạ đề thì mình bắt cho anh em là 3 4 ngày liên tục có cả 6556 nhưng mà ngày hôm qua thì mình bỏ mất con 556 thì nó lại ra Nên là chúng ta ăn được một con lô thì cũng quá là tuyệt vời rồi hôm trước ăn được bạch thủ hôm sau thì chúng ta ăn được con 43 này phải không ạ thì uh,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 3 ngày mùng 4 tháng 4 này. Chúng ta lấy ở cái giải nhì này. Kết hợp với lại giải 3 cho mình. chúng ta có đề lôi tuần của ngày thứ ba này chạm dạ, một này bộ đề 12 ghép lần lượt của chúng ta thì có 121 này 171 này 626 và 676 kết hợp với chạm anh em nhé đề lôi tuần của ngày thứ ba hàng tuần thì mình sẽ đi test cho anh em này thứ ba ngày mùng 4 tháng 4 Ngày đầu tiên đề về 26 thì chúng ta đã ăn được con đề 26 này trong bộ đề 12. Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần. Thứ năm này, đề về 11 thì chúng ta ăn được cái chạm 1 này anh em nhé. Thứ sáu này, thứ bảy đề về 15 này. Chủ nhật này, thứ hai thứ ba ngày 11 tháng 4 này thì chúng ta có chạm 4 và bộ đề 04 chạm 4 này 04 040 này 090 này 545 này và 595 để chúng ta lôi tuần thứ ba ngày 11 tháng 4 này Ngày đầu tiên đề về 95 thì chúng ta đã ăn được con đề 95 này trong bộ đề 04 anh em nhé. Tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ ba hàng tuần. Thứ năm này. Thứ sáu này, đề về 34 thì chúng ta cũng ăn được cái chạm 4 này. Tiếp tục. Thứ bảy này, đề về 14 này. Chủ nhật. Thứ hai thứ ba ngày 18 tháng 4 của chúng ta thì có chạm 2 và bộ đề 23 này. Chạm 2. Bộ đề 23. Để chúng ta lui 232 này, 282 này, 737 này và 787. Để chúng ta lui tuần thứ ba ngày 18 tháng 4 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này đề 23 này thì chúng ta đã ăn được con đề 23 trong bộ đề 23 và ăn chạm hai luôn tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ sáu này thứ bảy này đề về 52 thì ăn chạm hai tiếp này chủ nhật này thứ hai thứ ba ngày 25 tháng 4 của chúng ta có chạm 9 và bộ đề 34. Chạm 9 này. Bộ đề 34 của chúng ta thì có 343 này, 393 này, 848 này và 898. Để chúng ta lui tuần thứ ba ngày 25 tháng 4. Ngày đầu tiên không ăn này. Ngày thứ hai này, ngày thứ ba này đề về 96 thì chúng ta ăn được cái chạm 9 này tiếp tục ngày thứ tư đề về 39 này thì chúng ta đã ăn được con đề 39 này trong bộ đề 34 anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này khi ăn xong chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần 19 này thứ ba ngày mùng 2 tháng 5 này thì cái tuần này của chúng ta thì có cái chạm 2 và bộ đề 02 anh em nhé chạm 2 này bộ đề 02 bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này 070 này 525 và 575 của chúng ta nuôi tuần đến thứ ba tuần sau trùng cầu thì chúng ta vào không trùng cầu thì thôi thì lúc nào mình nhắc nhở cho anh em là chúng ta lên vào cả cái chạm thì cái tỷ lệ ăn lúc nào nó cũng chắc thì cái bộ đề 02 này của chúng ta nó chỉ có 8 số kết hợp với chạm thì chúng ta chỉ có hơn 20 số thôi cân đối làm sao cho nó hợp lý là được anh em nhé về cái đường cầu lô của chúng ta anh em để ý luôn đây cho mình này thứ ba ngày mùng 4 tháng 4 này chúng ta lấy ở cái dãy nhì này con đầu tiên và con cuối cùng ở dãy nhì chúng ta ghép theo đường mũi tên này thì chúng ta có lô khung 3 ngày để chơi thứ tư này thứ năm này và thứ sáu bạch thủ lô con 14 này khung 3 ngày anh em nhé ghép theo đường mũi tên này cho mình để chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được bạch thủ lô là con 14 14 của chúng ta về ba nháy giải tư này giải 5 này hai con giải 5 một con giải tư thì chúng ta ăn được bạch thủ này tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ ba hàng tuần Thứ ba ngày 11 tháng 4 của chúng ta thì có bạch thủ lô là con 46. Để chúng ta chơi thứ tư, thứ năm, thứ sáu này. Ngày đầu không ăn này. Sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được bạch thủ lô 46, 46 về ở dãy 5 này. Tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ ba hàng tuần. Thứ ba ngày 18 tháng 4 của chúng ta thì có bạch thủ lô là con 29. Để chúng ta chơi thứ tư, thứ năm, thứ sáu này. Ngày đầu không ăn này. Sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 29 này anh em nhé. 29 của chúng ta về dãy 3. Tiếp tục khuyên xong lại đợi đến thứ ba hàng tuần. thứ ba ngày 25 tháng 4 của chúng ta bạch thủ lô là con 99 anh em này để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này sang ngày thứ ba thì chúng ta đã ăn được bạch thủ con 99 này anh em nhé 99 này của chúng ta về dạy 5 ngày thứ ba thì chúng ta ăn được tiếp tục khuyên xong lại đợi thứ ba tuần thứ ba ngày mùng 2 tháng 5 này thì cái tuần này của chúng ta thì có lô khung bạch thủ lô của chúng ta là con 28 anh em nhé 28 anh em nào cẩn thận thì lót cho mình con 82 không thì thôi đấy là cái cá nhân của mình còn đường cầu này nó đang chạy là ăn là bạch thủ mọi người thích ít số mà thì chúng ta đánh con 28 còn cẩn thận thì chúng ta lót nó vào bởi vì là một số thì cái tỷ lệ lúc nào nó cũng thấp hơn nên là cân đối cho nó hợp lý anh em nhé